Xin chào các anh chị, chào mừng các anh chị quay trở lại với bài học sản phẩm an thịnh đầu tư. Tôi là Hải Phương, đến từ bộ phận huấn luyện khu Hà Nội, sẽ đồng hành cùng các anh chị trong bài học số 7 này. Trong bài học số 6, chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu bảng minh họa quyền lợi, phương pháp vượt qua lời từ chối thông qua 6 tình huống thường gặp của sản phẩm an thịnh đầu tư. Vậy, trong bài học ngày hôm nay, sẽ chia sẻ những thông tin cần có trong một bộ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm của sản phẩm An Thịnh đầu tư. Điều khoản hợp đồng An Thịnh đầu tư Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung. Thứ nhất, hướng dẫn điền phiếu khảo sát mức độ rủi ro và báo cáo tư vấn khách hàng. Thứ hai, điều khoản hợp đồng. Giúp khách hàng hoàn tất bộ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm cũng là một trong những công việc chăm sóc khách hàng để tránh những sai sót có thể xảy ra. Các anh chị thân mến, ngoài những giấy tờ cần phải có là 8 loại giấy tờ, thì khi tham gia sản phẩm An Thịnh đầu tư, khách hàng còn cần hoàn tất hai loại giấy tờ khác. Đó là một Phiếu khảo sát mức độ chấp nhận rủi ro 2. Báo cáo tư vấn khách hàng Trước tiên, chúng ta cùng nhau tìm hiểu phiếu khảo sát mức độ chấp nhận rủi ro vị mẫu phiếu này là mẫu phiếu dành riêng cho sản phẩm an thịnh đầu tư. Khách hàng cần điền đầy đủ thông tin, bên mua bảo hiểm, hồ sơ yêu cầu bảo hiểm số, họ và tên tư vấn tài chính và mã số tư vấn tài chính. Sau đó, khách hàng chỉ cần trả lời 8 câu hỏi theo mẫu có sẵn. Câu hỏi thứ nhất, bạn đang ở độ tuổi nào? Khách hàng chỉ việc khoanh tròn vào đáp án đúng. A. 55 tuổi trở lên. B. Từ 45 cho tới 54 tuổi. C. 35 cho tới 44 tuổi. D. Dưới 35 tuổi. Tương tự với câu 2 về tình trạng gia đình. Câu 3. Bạn đã dành bao nhiêu phần trăm thu nhập hàng tháng của cả gia đình để đầu tư hoặc tiết kiệm? Câu số 4. Mỗi người đều có quỹ dự phòng trong trường hợp khẩn cấp. Vì lý do nào đó nguồn thu nhập hiện tại của bạn bị giảm đáng kể. Dựa vào tài sản tích lũy được, bạn có thể duy trì mức sống ở hiện tại trong thời gian được bao nhiêu lâu? Các anh chị thân mến, câu số 1 và câu số 4 chỉ dành riêng cho PMU bảo hiểm nếu đó là khách hàng cá nhân. Câu 5. Định hướng đầu tư của bạn A. Bảo toàn đầu tư, không chấp nhận bất cứ khoản lỗ nào. B. Bảo toàn và gia tăng khoản đầu tư nhờ chấp nhận một chút mạo hiểm C. đạt mức lợi nhuận vừa phải ở mức độ rủi ro trung bình. D. Kỳ vọng vào lợi nhuận cao và chấp nhận rủi ro cao. Đây chính là câu hỏi nhằm mục đích đo lường mức độ chấp nhận rủi ro của khách hàng. Chính vì vậy, với câu số 6, nếu như khách hàng mong muốn đầu tư thì bạn muốn đầu tư cho nguồn vốn hiện có trong bao nhiêu lâu? Và khách hàng chỉ việc lựa chọn dưới 3 năm, từ 3 cho tới 5 năm trên 5 năm đến 10 năm hoặc là trên 10 năm. Câu số 7 Bạn đang có một khoản tiền khoảng 1 tỷ đồng và bạn có kế hoạch sử dụng số tiền này trong 5 năm tới. Bạn đang có lựa chọn đầu tư với kết quả dự kiến như sau. A. Gửi tiền tiết kiệm để có 1,4 tỷ đồng trong 5 năm tới. B. Đầu tư vào một danh mục đầu tư với kết quả tốt nhất dự kiến là 1,7 tỷ đồng và kết quả xấu nhất dự kiến là 1,2 tỷ đồng. C. Đầu tư vào một danh mục đầu tư với kết quả tốt nhất dự kiến là 2 tỷ đồng và kết quả xấu nhất dự kiến là 1 tỷ đồng. D. Đầu tư vào một danh mục đầu tư với kết quả tốt nhất dự kiến là 2,2 tỷ đồng và kết quả xấu nhất dự kiến là 0,7 tỷ đồng. Theo các anh chị, Lựa chọn nào của khách hàng cho thấy khách hàng có mức độ chấp nhận rủi ro đầu tư cao. Câu số 8. Nhận xét về kiến thức và kinh nghiệm về đầu tư, bạn đánh giá về mình như thế nào? A. Không có B. Hạn chế C. Tốt D. Là chuyên gia Vậy, các anh chị thân mến, chúng ta cùng khách hàng đã đi trả lời 8 câu hỏi. Và ngay phần phía bên dưới, với phần bảng điểm, Điểm cho mỗi lựa chọn của khách hàng A tương đương với 1 điểm, B 2 điểm, C 3 điểm, D 4 điểm. Anh chị ghi điểm cho mỗi lựa chọn của khách hàng ở câu tương ứng trong bảng điểm. Chúng ta cộng tất cả các điểm của khách hàng, sau đó ghi ở phần tổng điểm mà khách hàng đạt được. Từ tổng điểm này, chúng ta sẽ đo mức độ khả năng chấp nhận rủi ro của khách hàng – nếu là với tổ chức nhỏ hơn 5 điểm. Mức độ chấp nhận rủi ro thấp từ 5 đến 7 điểm tương đối thấp. Từ 8 đến 10 điểm mức độ chấp nhận rủi ro trung bình. Từ 11 đến 12 điểm khả năng chấp nhận rủi ro tương đối cao. Từ 13 đến 16 điểm khả năng chấp nhận mức độ rủi ro cao. Đối với khách hàng là cá nhân, nhỏ hơn 9 điểm khả năng chấp nhận rủi ro thấp từ 9 đến 14 điểm, khả năng chấp nhận rủi ro tương đối thấp. 15 đến 20 điểm, mức độ trung bình. 21 đến 25 điểm, mức độ chấp nhận rủi ro tương đối cao. Từ 26 đến 32 điểm, khả năng chấp nhận rủi ro cao. Sau khi đo lường về mức độ khả năng chấp nhận rủi ro, phần cuối cùng là phần xác nhận của khách hàng. Hiểu rõ Phiếu khảo sát chỉ là công cụ hỗ trợ giúp đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro trong đầu tư của mình thông qua các câu hỏi và câu trả lời trắc nghiệm. Quyết định cuối cùng Vừa rồi chúng ta vừa hoàn thiện phiếu khảo sát mức độ chấp nhận rủi ro của khách hàng là mẫu phiếu do khách hàng tự kê khai. Phần số 2, báo cáo tư vấn khách hàng là một phần không thể thiếu được trong bộ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm của sản phẩm an thịnh đầu tư. Ngay bây giờ, Chúng ta cùng tìm hiểu báo cáo tư vấn khách hàng. Trong báo cáo này, ngoài tên của bên mua bảo hiểm, hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, họ và tên tư vấn tài chính cũng như mã số của tư vấn tài chính, thì trong báo cáo sẽ chia ra làm hai phần. Phần số 1 đó là những thông tin cơ bản dành cho khách hàng là cá nhân. Trong phần này, khách hàng sẽ kê khai những thông tin cơ bản như những công việc hiện tại, tình trạng hôn nhân, trình độ học vấn, thu nhập cũng như tổng chi phí một tháng của gia đình khách hàng và số lượng người phụ thuộc của bên mua bảo hiểm. Nếu khách hàng đã lập gia đình, cần điền thêm những thông tin liên quan đến vợ, chồng như là họ và tên, ngày tháng năm sinh. Phần người thân trong gia đình dành cho khách hàng đã lập gia đình cần chỉ rõ mối quan hệ vợ chồng, con thứ nhất con thứ hai, con thứ ba, nếu có. Và một câu hỏi đó là bạn dự định nghỉ hưu năm bao nhiêu tuổi? Chỉ rõ số tuổi mà khách hàng dự định nghỉ hưu. Phần số 2, nhu cầu của khách hàng dành cho bên mua bảo hiểm nếu là cá nhân. Những nhu cầu về tài chính trong tương lai của khách hàng, về nhu cầu tiết kiệm như tạo dựng tài sản, tích lũy tài chính, nhu cầu về bảo vệ, dự phòng tài chính, sau đó, chúng ta sẽ kê khai tổng nhu cầu tiết kiệm hoặc bảo vệ của khách hàng. Các anh chị lưu ý, tổng nhu cầu bảo vệ phải luôn luôn lớn hơn hoặc bằng tổng nhu cầu về mặt tiết kiệm. Đây là phần dành riêng cho bên mua bảo hiểm nếu là tổ chức. Chọn một trong ba thông tin. một Quỹ dự trữ tài chính hỗ trợ nhân viên trong trường hợp rủi ro. hai quỹ hưu trí dành cho nhân viên. 3. Chương trình phúc lợi khác. Khách hàng tích vào lựa chọn của mình. Phần 3. Quy trình tư vấn. Tích vào những nội dung mà các anh chị đã tư vấn cho khách hàng. Số 2. Ngày hoàn tất bộ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm này. Thống nhất giải pháp tài chính giữa khách hàng và tư vấn tài chính là gì? khách hàng viết tên các sản phẩm và số tiền bảo hiểm muốn tham gia. Phần số 5, xác nhận của khách hàng. Cam đoan đã được giải thích và nhận thức rõ về quyền lợi, các đặc thù của sản phẩm bảo hiểm, đã được giải đáp và tư vấn rất cụ thể, rõ ràng cho các thắc mắc liên quan đến sản phẩm bảo hiểm. Dành cho khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị, tôi hiểu đây là sản phẩm thuộc dòng sản phẩm liên kết đơn vị nên tôi cũng được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư và chịu mọi rủi ro đầu tư từ các quỹ mà mình đã lựa chọn. Sau đó, khách hàng sẽ ký tên ở phía bên dưới góc trái của, của báo cáo tư vấn và chữ ký của tư vấn tài chính bên góc phải ghi rõ ngày, tháng, năm mà mình đã ký kết. Các anh chị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về phiếu khảo sát mức độ chấp nhận rủi ro và báo cáo tư vấn khách hàng. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ đóng vai là khách hàng để hoàn tất phiếu báo cáo mức độ chấp nhận rủi ro và báo cáo tư vấn khách hàng này các anh chị nhé. Các anh chị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu một bộ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm của sản phẩm An Thịnh Đầu Tư. Tuy nhiên, Nội dung điều khoản hợp đồng là cơ sở để thực hiện hợp đồng bảo hiểm cho mỗi khách hàng, nên việc nắm bắt rất chính xác, rõ ràng nội dung. Các điều khoản là một yêu cầu rất quan trọng đối với người tư vấn tài chính. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu điều khoản hợp đồng của sản phẩm An Thịnh đầu tư. Điều khoản hợp đồng An Thịnh đầu tư bao gồm 6 chương. Chương 1, những điều khoản chung. Chương 2, các điều khoản về quyền lợi bảo hiểm. Chương 3, các điều khoản về quyền của bên mua bảo hiểm. Chương 4, các điều khoản về đầu tư. Chương 5, các khoản chi phí bảo hiểm. Và chương 6, giải quyết quyền lợi bảo hiểm khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chương 1, những điều khoản chung. Trong đó, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu điều 1, điều 4, điều 5, điều 12, và điều 13 của điều khoản hợp đồng. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những định nghĩa trong điều 1. Định nghĩa đầu tiên, quỹ liên kết đơn vị, viết tắt là quỹ, là các quỹ liên kết đầu tư do Dai Chi Lai Việt Nam thiết lập tại từng thời điểm. Hiểu một cách đơn giản, quỹ liên kết đơn vị là quỹ được hình thành từ nguồn phí bảo hiểm của bên mua bảo hiểm đối với các hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị và là một phần của quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm Định nghĩa số 2, đơn vị quỹ là tài sản của quỹ liên kết đơn vị được chia thành nhiều phần bằng nhau. Định nghĩa số 3, giá của đơn vị quỹ là giá của một đơn vị quỹ khi được Daichi Việt Nam mua của bên mua bảo hiểm hoặc bán cho bên mua bảo hiểm. Với sản phẩm an thịnh đầu tư thì giá mua sẽ bằng giá bán. Định nghĩa số 4, ngày định giá chính là ngày mà Dai Chi Lai Việt Nam tiến hành xác định giá của các đơn vị quỹ của quỹ theo định kỳ do Dai Chi Lai Việt Nam quy định. Và như chúng ta đã biết, Dai Chi Lai Việt Nam quy định thứ tư sẽ là ngày chốt giá của phiên giao dịch. 9 giờ sáng ngày thứ sáu sẽ là ngày công bố giá của phiên giao dịch tuần đó. Để các anh chị dễ hiểu hơn thì chúng ta có thể nhìn vào màn hình. Chúng ta có 5 quỹ, đó là quỹ dẫn đầu, quỹ tài chính năng động, quỹ tăng trưởng, quỹ phát triển và quỹ bảo toàn. Quỹ dẫn đầu có số lượng đơn vị quỹ là 1 triệu đơn vị quỹ, giá mỗi đơn vị quỹ là 100.000 đồng. Như vậy, giá trị của đơn vị quỹ dẫn đầu là 1 triệu đơn vị quỹ nhân với 100.000 đồng bằng 100 triệu đồng. Và tương tự như vậy, quỹ tài chính năng động, quỹ tăng trưởng, quỹ phát triển và quỹ bảo toàn có số lượng đơn vị quỹ và giá mỗi đơn vị quỹ là khác nhau. định giá đơn vị quỹ. Giá đơn vị quỹ bằng giá trị tài sản thuần chia cho tổng số đơn vị quỹ hiện hữu. Giá trị tài sản thuần phản ánh thu nhập liên quan đến lãi lỗ của hoạt động đầu tư của quỹ, tất cả những chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động đầu tư của quỹ và quản lý tài sản của quỹ, phí quản lý quỹ và các chi phí khác. Giá của đơn vị quỹ được quy định, thứ nhất Doanh nghiệp bảo hiểm phải định kỳ hàng tuần công bố trên website của doanh nghiệp về những nội dung sau đây. Thứ nhất, giá bán của đơn vị quỹ liên kết đơn vị. Thứ hai, giá mua của đơn vị quỹ liên kết đơn vị. Thứ ba, giá trị tài sản dòng trên mỗi đơn vị của quỹ liên kết đơn vị. Việc công bố thông tin theo quy định tại khoản 1 điều này phải phù hợp với định kỳ giá đơn vị quỹ liên kết đơn vị của doanh nghiệp bảo hiểm và phải được thực hiện vào ngày làm việc sau ngày định giá. Doanh nghiệp bảo hiểm phải đảm bảo khách hàng tra cứu được trên website của doanh nghiệp về thông tin, giá đơn vị quỹ của các tuần liền kề của 3 năm trước đó. Như vậy, để biết được rằng hoạt động của ba quỹ này ra sao, các anh chị chỉ việc truy cập vào website của Daiichi www dai gạch ngang ichi gạch ngang live.com.vn vào phần giá của đơn vị quỹ liên kết đơn vị là chúng ta có thể biết được những thông tin này. Daichi Life Việt Nam sẽ xác định giá trị tài sản thuần và giá trị quỹ mỗi quỹ liên kết đơn vị vào ngày định giá. Ngày định giá là ngày Daichi Life Việt Nam quy định theo quy định của pháp luật hiện hành. Hiện nay Daichi Life Việt Nam quy định ngày định giá đơn vị quỹ là vào thứ tư và ngày công bố giá đơn vị quỹ là vào thứ sáu hàng tuần. Ví dụ, thứ tư ngày 19 tháng 1 là ngày định giá và thứ sáu ngày 21 tháng 1 là ngày công bố giá. Tuần sau, thứ tư ngày 26 tháng 1 là ngày định giá của tuần kế tiếp và thứ sáu ngày 28 tháng 1 là ngày công bố giá của tuần kế tiếp. Giá trị quỹ là giá trị của một quỹ được tính bằng số lượng đơn vị quỹ hiện hữu nhân với giá đơn vị quỹ vào ngày định giá kế tiếp. Như vừa nãy chúng ta đã tính, giá trị quỹ dẫn đầu với số đơn vị quỹ là 1 triệu đơn vị quỹ nhân với giá mỗi đơn vị quỹ là 100.000 đồng. Vậy giá trị của quỹ dẫn đầu là 100 triệu đồng. Trong sản phẩm An Thịnh Đầu tư chúng ta có 5 quỹ, đó là quỹ dẫn đầu, quỹ tài chính năng động, quỹ tăng trưởng, quỹ phát triển và quỹ bảo toàn. Vậy giá trị quỹ hợp đồng là tổng giá trị của các quỹ liên kết đơn vị của hợp đồng bảo hiểm đó. Với 5 quỹ này, khách hàng hoàn toàn có thể phân bổ tỷ lệ đầu tư. Tỷ lệ đầu tư chính là tỷ lệ phí bảo hiểm được phân bổ đầu tư vào các quỹ liên kết đơn vị theo yêu cầu bằng văn bản của bên mua bảo hiểm. Tỷ lệ phân bổ được quy định trong giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc các thỏa thuận bằng văn bản khác nếu có. Vì đây là một sản phẩm đầu tư, chính vì vậy khách hàng được tham gia vào quá trình đầu tư, khách hàng hoàn toàn có thể chuyển đổi đơn vị quỹ giữa các quỹ. Khi thực hiện việc chuyển đổi này, khách hàng phải trả chi phí chuyển đổi quỹ. Vậy, chi phí chuyển đổi quỹ chính là khoản tiền mà bên mua bảo hiểm sẽ phải trả cho Dai Chi Lai khi có yêu cầu chuyển đổi. Điều 4. Thời hạn xem xét lại Cũng như tất cả các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khác của Dai Chi Lai, khách hàng có thời gian xem xét lại. Trong khoảng thời hạn 21 ngày kể từ ngày khách hàng nhận được hợp đồng bảo hiểm và với điều kiện chưa xảy ra bất kỳ sự kiện bảo hiểm hoặc chưa có bất kỳ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm nào, bên mua bảo hiểm có quyền yêu cầu hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm. Trong thời hạn này, nếu bên mua bảo hiểm trả lại hợp đồng bảo hiểm cho Daiichi Life Việt Nam cùng với văn bản yêu cầu hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm, Daiichi Life Việt Nam sẽ hoàn trả lại phí bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm đã đóng – không tính lãi sau khi khấu trừ chi phí khám, xét nghiệm y khoa liên quan đến hợp đồng bảo hiểm nếu có. Điều 5. Các quyền và nghĩa vụ Lưu ý, điều 5.3, nghĩa vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu của đạo luật thuế đối với các chủ tài khoản nước ngoài, dưới đây gọi tắt là đạo luật FATCA. Trong trường hợp bên mua bảo hiểm hoặc người thụ hưởng thuộc đối tượng chịu thuế theo yêu cầu của đạo luật phát ca. Bên mua bảo hiểm đồng ý và cam kết cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin sau đây cho Daichi Life Việt Nam tại thời điểm giao kết hợp đồng và cập nhật thay đổi nếu có trong suốt thời hạn hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm. Thứ nhất, số hộ chiếu, thẻ thường trú hoặc giấy tờ chứng minh bên mua bảo hiểm hoặc người thụ hưởng là công dân Hoa Kỳ hoặc được phép cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ. Thứ hai, mã số thuế tại Hoa Kỳ. Thứ ba, nơi sinh, số điện thoại liên lạc tại Hoa Kỳ. Thứ tư, địa chỉ liên lạc, địa chỉ hộp thư tại Hoa Kỳ. Điều 12. Hiệu lực của hợp đồng trong 2 năm hợp đồng đầu tiên. Trong 2 năm hợp đồng đầu tiên, hợp đồng bảo hiểm sẽ được duy trì hiệu lực cho dù giá trị của quỹ hợp đồng không đủ để trả khoản khấu trừ hàng tháng cộng với các khoản nợ nếu có, với điều kiện bên mua bảo hiểm phải nộp đầy đủ và đúng hạn phí bảo hiểm đến hạn. Các khoản khấu trừ hàng tháng còn thiếu trong giai đoạn 2 năm của hợp đồng đầu tiên sẽ trở thành các khoản nợ của hợp đồng bảo hiểm và sẽ được khấu trừ từ giá trị quỹ hợp đồng. Điều 13. Thời gian gia hạn đóng phí và mất hiệu lực hợp đồng. Điều 13.1 Thời gian gia hạn đóng phí bảo hiểm là 60 ngày, sẽ bắt đầu kể từ khi Thứ nhất, ngày đến hạn nộp phí trong 4 năm hợp đồng đầu tiên nếu bên mua bảo hiểm không nộp phí bảo hiểm cơ bản khi đến hạn. 2. Từ năm thứ 3 của hợp đồng bảo hiểm trở đi, Ngày giá trị quỹ của hợp đồng nhỏ hơn khoản khấu trừ hàng tháng và các khoản nợ nếu có. Trong thời gian gia hạn đóng phí, hợp đồng bảo hiểm vẫn duy trì hiệu lực. Điều 13.3 Sau khi hợp đồng mất hiệu lực, Daiichi Life Việt Nam sẽ chuyển các đơn vị quỹ còn lại nếu có sau khi trừ đi các khoản nợ nếu có của hợp đồng bảo hiểm thành tiền vào ngày định giá tiếp theo ngay sau khi kết thúc thời gian gia hạn đóng phí và lưu lại tại Dashi Life Việt Nam không tính lãi suất. Các anh chị thân mến, như vậy vừa rồi chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu chương 1 những điều khoản chung của hợp đồng bảo hiểm an thị đầu tư. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chương 2 các điều khoản về quyền lợi bảo hiểm. Trong đó, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu điều 16, điều 17, 18 và 21.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 trong điều 18, người được bảo hiểm bị tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn dưới 5 tuổi và hợp đồng đang còn hiệu lực, Dai Daiichi Life Việt Nam sẽ chi trả theo bảng tỷ lệ tương ứng bên dưới. 0 tuổi sẽ chi trả 10% số tiền bảo hiểm, 1 tuổi 20%, 2 tuổi 30%, 3 tuổi 40%, 4 tuổi 50% số tiền bảo hiểm, từ 5 tuổi trở lên, chúng ta sẽ bảo hiểm 100% số tiền bảo hiểm cam kết trên hợp đồng bảo hiểm. Điều 21. Các điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm. Không phải bất kỳ rủi ro nào dẫn đến tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, công ty bảo hiểm đều chi trả cho khách hàng. Chính vì vậy, để hiểu rõ hơn, công ty bảo hiểm Daichi Life Việt Nam loại trừ những trường hợp nào công ty bảo hiểm Daiichi Life sẽ không chi trả cho những trường hợp tử vong, tử vong do tai nạn hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn. Các anh chị tham khảo thêm điều 21 các điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trong quy tắc và điều khoản hợp đồng. Điều 33.4 Thời hạn giải quyết quyền lợi bảo hiểm Thời hạn giải quyết quyền lợi bảo hiểm là 45 ngày kể từ ngày Dachila nhận được hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm đầy đủ và hợp lệ, kể cả việc yêu cầu bổ sung nếu có. Như vậy, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu chương 2 các điều khoản về quyền lợi bảo hiểm. Chương 3 các điều khoản về đầu tư. Đây là những điều khoản vô cùng quan trọng mà khách hàng cần tìm hiểu khi mua sản phẩm an thịnh đầu tư. Điều 22, quỹ liên kết đơn vị. Điều 23, định giá đơn vị quỹ. Điều 24, mua và bán các đơn vị quỹ. Điều 25, một số tình huống bất khả kháng. Từ điều 22 đến điều 24, các anh chị có thể tham khảo điều 22, 23, 24 trong tài liệu tham khảo đính kèm. Điều 25. Quy định một số những tình huống bất khả kháng. Trong một số những trường hợp bất khả kháng, Dai Daichilai Việt Nam có quyền tạm ngưng hoặc hoãn định giá, mua hoặc bán các đơn vị quỹ của quỹ liên kết đơn vị. Những trường hợp này bao gồm nhưng không giới hạn ở các trường hợp sau. A. Việc đóng cửa hoặc tạm ngừng giao dịch của một số sản giao dịch chứng khoán chính. B. Một số những tài sản mà quỹ liên kết đơn vị đầu tư vào bị tạm thời đình chỉ giao dịch. C. Các tình huống khác theo quy định của pháp luật. Các anh chị thân mến, như vậy vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu toàn bộ nội dung của bài số 7, bao gồm bộ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm của khách hàng khi tham gia sản phẩm an thịnh đầu tư, các quy tắc và điều khoản hợp đồng của sản phẩm an thịnh đầu tư.